sổ trong ha à, vào này ha chúa là gia nhiên đời có đó đó là trên thế này rồi nếu mà cái cái kia đó nó vào nó chia hai thì chúng ta đã hai hết à ra tôi tôi đề này ha nào ta thiên liệt ha đó đó là cái cái nào cần bây giờ vì có hai cái luyến hai cái luyến nó đồng một một câu cho nên chúng ta bỏ bước cho nên thứ nhất ha là à, những nào cho nó bình thường nào ta thiên sang tiếp year, let's sweep and behind. phải chịu tay phải mời tay phải bên này bé hai bé hai tay phải nó sẽ dưới chưa rồi ra cái các cái lớp khóa học của ca trưởng của Điều thi Bình Hải Linh đều dạy bài này bài đầu tiên thì vào gì ha thì thì, thì bắt đầu học gì ha con con thì chúng ta mở mời mời phải chúng ta để việc đấy có có sẽ hơn hoa nhìn ra thiên hóa đồ cung rồi nghe như này như này không gì bắt đầu là học chỉ cung thánh có thì sau đó là bề nhất nghĩ không ăn cho nên ca trường phải có một cái lệ cho nghĩ có lệ cho nghĩ chúng ta bằng cái tay trái của mình đưa về phía bệ nhất à, để nghỉ và nhìn bè hai để bảo bè hai hát nhìn cha à, nhìn cha con con hát con sẽ hân hoan tiến vào nghe gì nhìn đây bằng bằng đất đảng cũng phải giữ và khi đó nhìn đã khi cung thánh xuống phải bắt đầu cho về giúp dựng chặt về nhất rồi thì nhìn có bài hai bảo bài hai chuẩn bị hát và khi đó hai rút tay rút tay tay trái đánh hai tay về hai tại vì chế bè nhất đã nghĩ không có hát nữa cho không còn được đưa tay nữa khi nào học đất mới đưa tay còn nếu học học lý thì rút tay tôi giật chưa khi mà tôi giật chúa thấy nhìn thấy mắt cao nhìn có mắt trai này à tôi giật chưa tôi thấy không thấy mắt không khi tôi gần chúa trời là con mắt nhìn qua để biết nhìn có đề lúc bảo chuẩn bị chuẩn bị hát và nhìn qua đề hai lại bảo hát hát tim và nhìn hai đề đất bảo à, đó ba ba cái động tác như vậy tôi gần chúa trời tôi thay xuân thấy cặp mắt phải không thấy cặp mắt một lúc la lệ ba lần ba ba cái lệ để mà cái tay mình không có đủ à tôi lần nhìn lại vơi gần chúa trời bụi thanh xuân gieo vang khúc nhạc êm ái vương anh sáng nơi nơi lần đi như vậy sáng nơi nơi trở lại và tiếp tục lúc này mình vâng, bỏ theo chúa tâm cái câu chuyện này nhưng mà đánh chưa được đâu khi nào đâu thì đánh thì đánh không có thì khi hãy lên dạy thì cho cái cú này là cú nguy hiểm và là cú được việt nam à à Đó. Dạ. có tiếng gọi trong sa mạc có tiếng gọi năm mười mười lăm Pinocchio đó là lực staccato ni mi mi mi mi mi mi mi nê nê nê nê nê à, xin mời đàn nào mi mi mi đó tức là lực bụng ta sẽ đánh từ ngoài cho đánh vào trong thấy chưa đó rồi khi cái bài tập thứ ba là lực staccato à, lực marcato thì chúng ta sẽ đánh ngược từ trong ra ra ngoài được chưa rồi xin mời em cho tông cũng ghê trưởng mi mi mi mi hai ba mi. talvez. giờ hóp vô và ngậm âm mi trong cổ họng mi mi mi mi rồi âm thứ hai sang thứ ba biết cơm hàm yêu yêu yêu thì cái yêu yêu rồi yêu là chết cái là một cái chữ da da mà cái gì mở không ra được thì nó ra âm yêu đó rồi xong rồi bắt đầu nó ni ni ni ni ni ni nhau nhau về là ông được không ngủ mà chị ở đấy đó nha đã đánh cái lực cơ bụng chứ đừng đánh cái hàm chứ đánh cái mặt này tức là ni ni nha nha nha vừa đánh bụng đánh luôn cả ngực nữa nha nha ngực không đỏ ở dưới nó giật đây này nha nha là đấy nha nào xin mời nha hai ba mi mi đâu mi mi đâu mi mi đâu bật mạnh ra mi mi đâu khi luyện thanh sẽ bị bật mạnh ra để cho nó lực nó thoát ra chứ dẫn âm nhất quán ra hai ba mi mi do mi mi do mi mi do mi mi do bật âm gia ra là giữ nguyên khẩu hình nhá, xong rồi ta mới khép ta mở khép lại ta tâm tầm khác không kế tiếp hai ba mi mi do bật nó ra mi bây giờ làm thế nào hai ba mi mi 와 어? Yeah. Rồi mẹ Của nhau đẹp đến đây chụp mái chùm nứt Nếu mà lên YouTube gì nữa ờ, thay vì cái đoạn này vịt chơi làm ấy, vịt chơi. Này cắt này. Thôi con con con dáng làm cho cháu rồi. Con con nó không? Ui này. Dạ.

广东。 nhiều lá nếu mà mới em dạng tạo dạng nghe cũng rất là tốt còn cái thủy trúc này á thủy trúc này á là một cái một cái nét thủy trúc trong cũng đẹp lắm tại vì nó nó đã có màu à, nhưng mà mình trúc luôn luôn là nó phải nó cái bản chất của nó là rất là thẳng à, mình đã theo cái mạng của mình nó không có tốt do đó mình cảm ơn mình cứ để thẳng lên sửa cái này của bà nha con nó sao và cái cái điểm thuận tụ đa số các em á cắt lá dài dài bằng nhau nó phải có ngắn ngắn ngắn một chút ngắn dài ngắn dài đa số các em cứ cắt bằng bằng nhau do đó nhiều đôi điểm thuận tụ nó không có đẹp như vậy nhiều đó đây còn cái dạng tiềm năng này cái khoảng trống chữ số như vậy chúng ta phải đi vô những cái lá nhỏ nhỏ để tìm che với cái phần trống của cái số mấy em mà tạo những cái nét mà dạng ngọc nga mấy em tạo những nét mà ta gọi là đang qua đang lại gọi là bị rối ngày nay rất là thích hợp nhất là mấy em cắm như vậy mà mấy em để mấy treo ở bục cái bục giá sách ấy ừ. dạ. mấy treo ở bục giá dạ. sách dạ. thì nó rất là thích hợp ha Huynh Huynh ơi ờ, để chỗ mình công động hóa lạ điểm mới có tướng à